Điểm yếu thì ờ, nhút nhát Em nghĩ là em cũng hơi nhát Hồi xưa giờ mình có được hôn chưa? Chưa Chưa luôn Chưa, chưa, chưa bạn gái rồi Trời ơi Em rất là thích chị và em nghĩ là nếu mà ba em thấy chị thì ba em cũng rất là thích Mời bạn Nam uhm. Ừ. Rồi đi bạn Mời bạn nữ Rồi bây giờ chúng ta thế giới thiệu cho bạn bên kia nghe luôn nha Em tên Ngô Thanh Phong à, Năm nay em 25 tuổi Em uh, làm công nghệ thông tin Thiết kế uh, lập trình ờ, website Bạn quê đâu? Dạ em quê ở Bến Tre Bến Tre ở Bến Tre Nhưng mà hiện tại quê nhà em á thì ở Đắk Nông Tức là quê, quê Bến Tre nhưng giờ cả nhà mình sống ở Đắk Nông Dạ đúng rồi Bạn làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh Dạ đúng rồi à. Rồi mời bạn Dạ chào chị Cát Tường chào anh Linh ạ à. Chào, chào mọi người Dạ em tên là Ngọc Ánh Năm nay em 24 tuổi à, Em ở Tiền Giang ạ à. Em làm việc ở đâu? Dạ em làm việc ở Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Hóc Môn, thành phố dạ. Hồ Chí Minh. Em làm công việc gì? Dạ em làm nhân viên tư vấn ghi danh ở trường ngoại ngữ chị. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Điểm mạnh thì có thể là nấu ăn được, à, còn điểm yếu thì à, hay nhút nhát. Rồi mời bạn trai. Em nghĩ là em cũng hơi nhát em... nhát luôn hả? Rồi dạ, hai người khi, cùng nhát. Khi mà ví dụ làm quen bạn gái thì em không không biết nói gì nhắn tin là hầu như là em chỉ ờ, hỏi qua lo hỏi thăm vậy thôi chứ em không biết ờ, kể chuyện vui cho mấy bạn gì mình nhút nhát vậy rồi mình ờ, trải qua được mấy mối tình rồi chính thức thì em chưa lúc mà thời gian đi học á thì em thòn để ý mấy bạn lớp phó học tập hay là lớp trưởng mà bạn đó vừa xinh mà vừa học giỏi còn mình thì mình học dở mình không có đeo đuổi được thế đó giờ bạn đeo đuổi không chưa có mối tình nào thực sự hết dạ đúng rồi còn trong trắng trong trắng thơ ngay chúc mừng bạn em thì ờ, có ờ, để ý một anh là lúc mà đi học sinh viên á thì có thích một anh đó nhưng mà do tại em ờ, nhát quá cho nên em không có thổ lộ cho người ta biết á cái anh đó có bạn gái là anh không biết đúng rồi sao giống bên kia quá vậy rồi còn mối tình nào nữa không dạ không chỉ có một cũng một mối tình vậy đó hả dạ. có nghĩa là cũng chưa có mối tình nào chính thức đúng rồi vậy hôm nay là mình quyết định chính thức nha quyết tâm nha hồi xưa giờ mình có được hôn chưa dạ chưa Hả? dạ chưa trời ơi có chưa thời quá chưa chưa luôn chưa chưa, chưa anh gái rồi trời ơi hay quá hay đó ấy là có chuyện mình, vui rồi à, đó khi mình hung bạn gái mình thương yêu á mình cảm giác sao thử cảm giác thử À, cái này không nghĩ chưa không nghĩ ra được không nghĩ ra hả trời một được. người 24 Rồi, tuổi một người 25 tuổi chưa hôn lần nào mình có kiểm tra giới tính mình chưa <laughs> này em nghĩ là chắc chắn là em là nam mà chắc chắn là nam rồi có khi nào đọc sách về tình yêu để tìm hiểu này kia không à thực ra thì em đọc sách về chuyên ngành của em chứ không có khi nào đọc sách tình yêu thấy chưa đó. không phải đọc sách tình yêu tìm hiểu để mình chinh phục đối phương thế nào chứ chị vẫn thắc mắc là trước giờ mình cũng duyên dáng vậy mà sao không ai ờ, đeo đuổi mình dạ thực ra là có ờ, một số anh thích nhưng mà em không có thích á sao Còn vậy cái tiêu chuẩn em, em cao quá hay sao dạ chắc cũng tại một phần là em hay khó tính trong việc chọn bạn trai rồi em đặt ra cái chuẩn ờ, cái mẫu người bạn trai em cần tìm là như thế nào em ờ, thích bạn ờ, nam của em cao à, ngoại hình thì mũm mỉm dễ thương mũm mỉm hả có mũm mỉm không bên đây cũng hơi hơi mũm mũm mũm mỉm rồi gì nữa không em không hói Thế là em hơi hói chút hơi hói hơi hói được không bạn hói nhiêu phần trăm hai chục phần trăm hói cũng hai ba chục để tôi tôi qua hỏi cô này có vụ hói này coi anh dạ. chào em mỗi lần nghe hối là anh khó chịu à bà hối mắc mới gì cũng thích mấy người hối là thông minh lắm á mấy người hối là người ta dễ thương lắm mấy người hối chung thủy lắm mấy người hối nói chung là sâu sắc lắm đâu vậy cái thông tin hối chung thủy với sâu sắc ở đâu ra vậy tự anh nói <laughs> có gì nữa không em nói luôn cho anh linh ừ, anh kiểm tra gì à, đẹp trai đẹp trai có đẹp trai khá đẹp trai lắm hả <laughs> đẹp trai cỡ ai em nói đi em có hình hình tượng nào không Đẹp trai của Đường lên được Cỡ anh hả trời ơi Vậy là mình cũng đẹp trai hả Cảm ơn em nha Giờ anh mới biết đó là thấy bạn nó ừ, chủ động là quan tâm mình hơn à rồi cái này là bạn này chưa có đâu anh sẽ đốc thúc cái chuyện đó chưa rồi cảm ơn em dễ thương quá đàn gái à, chị chị với anh Quyền Linh đây là hỗ trợ hai bạn quen được thôi trời bên kia rù rì cái gì vậy dạ càng dễ thương em càng không ừ. dạ, đàn ông nói lớn lớn lên xíu coi nói mà rù rì rù rì không dạ. nghe được cái gì hết dạ. bên kia dễ thương lắm em cảm nhận sao anh nói vậy đó dạ em cảm thấy dễ thương là em thấy tự ti rồi đó tự tin rồi đúng không tự ti anh tự ti hay sao tự ti tại vì tại vì xinh quá thì em không theo đuổi được trời đất ơi trời ơi gì mà gì phải tự tin lên chứ có anh bên cạnh có gì anh lo cho đây nè Hả? bình tĩnh tí nè tướng tá cao ráo đẹp trai đúng rồi lỗ tai này rất tốt mai mốt rất giàu hơi nói chung không thôi không có hối đâu anh linh cứ dù dập nhỏ hoài quay quay quay dạ không, không, không có hối được có hối chút hối thì mình nói hối đi gì đâu anh sợ hối kìa hả cái này người ta bằng anh à không có hối người ta khen anh đẹp trai có nghĩa là bên đây cũng đẹp trai à vậy nó đẹp trai hơn tôi rồi dạ. à bây giờ em có cái cái gì không thích ở người bạn gái không thật ra thì em thích mấy người gọi là đơn giản truyền thống người của xã hội quá em không thích lắm Hỏi ờ, ý là em không thích chị đó ngắn gọn vậy cho nó dễ hiểu được rồi đẹp trai cao to được nói gì hồi mở lên ta thấy hói người ta la tôi nữa nữa à, bây giờ mình hỏi ý kiến người thân coi à, cô gái bên kia thế nào nha em đi với ai dạ em đi với em ruột em em ruột hả đó em gái ruột tao dễ thương vậy đó rồi ờ, biết anh ờ, trai dễ, dễ thương, thương nào quá. rồi chào em dạ em chào chị cắt tường ạ à. và em chào à, chú quyền linh dạ chú chào em à, dạ em chào chị ánh ạ à. trước tiên em gặp chị ánh thì em cảm thấy rất là ấn tượng thứ nhất là em ấn tượng vì chị ánh rất là xinh chị rất là dễ thương và ấn tượng thứ hai của em dành cho chị chị ánh đó là chị ánh là người tiền giang thật sự thì cái gốc của ba em là người tiền giang cho nên là ba em rất thích những cái người con gái ở miền tây ở tiền giang ở bến tre đại khái vậy tại vì đó là những cái người mà khá là truyền thống cho nên là em rất là thích chị và em nghĩ là nếu mà ba em thấy chị thì ba em cũng rất là thích hôm trước khi đi thì ba em có nói là khi nào phát sóng để ba em đón ba em xem à, và anh hai em thì em xin phép được thanh minh giúp anh hai em là thật ra anh hai em không có hói đâu anh hai em chỉ là trán hơi cao <laughs> với lại là trước khi đi gặp chị ánh thì anh hai em chuẩn bị rất là kỹ anh hai em đi làm xong là cắt tóc liền cái bó hoa mà chuẩn bị lát nữa chị anh sẽ được nhận đó là cái bó hoa mà anh hai em tự làm anh em không muốn tự mua để thể hiện cái thành ý của anh hai em đó con gái dễ thương quá chừng à nay làm gì ba người mặc quần áo giống nhau vậy dạ thực ra thì ba tụi em mặc đồ giống nhau vì lý do là được gọi là bày em gái đi theo á cho nên là tụi em rất là <laughs> chỉnh chu trời ơi thấy quan trọng ghê chưa lo cho anh hai anh hả? trai thì đi cắt tóc không ba cô em gái ừ. đi theo chỉnh chu đồng phục luôn cảm ơn em nha bên kia đi với ai vậy hôm nay em đi với ai dạ em đi với ờ, bạn đồng nghiệp của em ạ dạ em chào chị cát tường ạ à. em chào, chào em. Ờ, chú quyền linh à. dạ chú chào em em ờ, chơi với chị ánh cũng khá lâu rồi nên em cũng hiểu rõ cái tính của chị á chị cũng khá hiền những cái đặc điểm mà những cái khuyết điểm mà anh nói á như là hói hay là hiền anh nhút nhát á thì cái đó không sao đâu chỉ chỉ nói như vậy thôi em nghĩ là anh chị nên ừ, cho nhau cơ hội để có thể tìm hiểu mình thấy là cặp đôi này ờ, thích ứng với nhau được bao nhiêu phần trăm dạ khoảng 90 ờ, phần trăm ạ con số em con số quá cao ha thôi kéo mà. kéo màn lên không gian này là của các bạn xin mời anh ờ, có ờ, chị không được đáng là dạ cảm ơn anh hát bài tặng ờ, bạn nữ cho nó không khí đi anh bắt đầu gặp em giữa trời đông bốn giá mắt ta nhìn từ đã quen từ lâu Em cười tươi như màn trời cuối đông nụ cười đó Làm sao anh quên ta cánh ra muôn trùng mây từng dòng thư gửi kèm nỗi nhớ thương anh nhớ em đêm từng đêm lòng thầm mong thấy em trong phút giây theo cô cười rất tươi không hiểu không hiểu hiểu <laughs> rồi cảm nhận thế nào à, anh thấy em nói chuyện rất là dễ thương hay dịu dạ vâng dàng xinh như xin hả tại vì em run quá cho nên là không có nhớ nhớ được gì mình cứ nói những cái gì mình suy nghĩ thôi các bạn không cần nhớ gì hết á tại vì à, mình cái gì mà mình chậm hết ứng lắm mình cũng hay nói chuyện cũng dở nữa cho nếu mà nữ thông cảm được cho mình thì mình nhất định sẽ à, nói chung chung thủy nếu mà nhắn tin á, thì mình nhắn tin rất là dở còn nếu mà gặp hay là nói chuyện điện thoại thì mình dễ nói chuyện hơn không có cần nhắn nhiều chỉ cần nói là anh yêu em anh yêu em nhắn hoài trà ngập luôn có gì đâu à, mình muốn là cái mối tình thì anh với em nó sẽ bắt đầu từ từ từ bạn bè rồi nói chuyện nó rất là tự nhiên rồi từ từ tình cảm nó sẽ nảy sinh lúc nào mình không hay luôn rồi lúc đó là mình thân nhau rất là thân rồi lúc đó chuyện mà cưới nó cũng rất là dễ dàng chứ không phải là vù dập như những cái cuộc tình ờ, mà người giống như cuộc tình khác ờ ra lúc nãy nói không thích hói nhưng mà mình anh thì cũng không có hói lắm em ờ, thấy anh ờ, có vẻ là hơi chững chạc xíu cũng dễ thương thấy có hợp với mình không ờ cũng hợp cũng hợp em có mong muốn ảnh làm gì cho mình không sau này thì em rất cần cái sự quan tâm chăm sóc nhiều thì anh sẽ cố gắng mặc dù anh cũng hơi bụng về nhưng mà anh nghĩ là quen từ từ rồi anh sẽ tập làm quen rồi anh sẽ tự mình rèn luyện mình với một người xinh đẹp thế này thì anh nghĩ rằng là em sẽ tập trung hết sức mình để chăm sóc ha không có vụng về nữa đâu bạn gái thích một người bạn trai chủ động thì em định sắp xếp tổ chức một cái buổi hẹn hò đầu tiên giữa hai bạn là như thế nào em anh sẽ mời đó? em đi uống nước để mà mình nói chuyện để hiểu nhau nhiều hơn lúc đó anh sẽ quan tâm em giống như là một người bạn hay là một có thể là một người anh trai hay một gì kỳ vậy không đại khái là em muốn bắt đầu từ đầu tình tình bạn nó từ từ đi lên nó sẽ tự nhiên thoải mái mà bấm nút này là đồng ý hẹn hò với nhau rồi yeah. Dạ. chứ không phải là anh trai em gái hay là bạn bè dạ yeah. à, em đây chỉ là... sợ là quá cho bạn nữ thôi tại vì em thấy được con trai thì nói chung là cũng hay với lố một xí còn em thì em thích là em thích cái tự nhiên nó nhẹ nhàng cho tạo cho các bạn nữ cảm giác nhẹ nhàng thôi bình bình thường thôi chứ không cần quá phô trương rồi dễ làm cho bạn nữ sợ như những cái lần mà em quen trước đó thì thật sự là anh cũng muốn tiến tới lâu dài anh chỉ sợ là anh không có mang lại hạnh phúc cho em thôi nếu mà có quen được em thì anh quá hạnh phúc thì anh phải quyết tâm đem lại hạnh phúc cho em chứ sao mà anh sợ anh không mang được hạnh phúc cho em nào bây giờ chúng tôi bạn tạo gái điều kiện thế này trai, ha, để chúng ta cảm nhận à, gần gũi nhau hơn nữa đứng lên bạn yeah. Dạ. nào chúng ta có thể à, nắm tay nhau để cảm nhận à, đấy nắm tay rồi dạ. nhắm mắt lại mạnh mẽ lên dạ. nào bắt đầu à, quyết tâm anh quyết tâm sẽ mang lại hạnh phúc cho em à, đây là gái mình. đợi tí nữa bạn ừ. sau ba tiếng đếm nha về Được vị rồi. trí ngồi ngồi đây đi bạn phải mạnh mẽ trong tình yêu ha dạ. cố gắng lên em gái á em phải nói nhiều với anh trai nữa anh nghĩ rằng em gái của em rất thông minh rất là năng động đấy nhớ nha hai bạn suy nghĩ thật kỹ chúng ta đã có vài phút để trò chuyện với nhau à, mặc dù à, chưa có phải là tìm hiểu cái gì sâu sắc nhưng cũng đủ để chúng ta kiểm tra lại xem cái cảm xúc của mình các bạn đang đối diện với người thân ba mẹ ông bà hàng xóm và hàng triệu khán giả trái tim chúng ta không cùng chung nhịp đập không có cảm xúc chúng ta không nên bấm để cho nhiều người có điều kiện hăng bấm còn nếu cảm giác một nửa đó có thể thuộc về mình hãy bấm các bạn nha một hai ba hết thời gian Mời em Tại sao bạn gái không bấm? Em thấy là em có thể là em gái của anh ừ. Có thể chưa cảm nhận được một nơi để có thể là Có bờ vai bờ vai chảy Cho mình, mình đúng dường. không em? Ờ, anh cảm nhận đây là một chàng trai rất tốt em Nếu như anh là em anh sẽ bấm đấy Một chàng trai rất là thông minh nhưng mà có anh hơi nhát và chưa biết cách để để chia sẻ thôi Không có thể hiện à, được cái điều mà anh đang nghĩ Hồi nãy có lẽ do em nói cái chuyện bằng em gái em gái này kia đó Tại em đề nghị đó, muốn à, làm em anh trai thì người ta mới nhận làm em gái đó Không có biết tâm Tiếc quá, một cặp đôi rất là đẹp Thôi, vậy thì chúng ta hãy để nút bấm đó cho nhiều người hàng triệu người đang xem chúng ta có đôi khi họ sẽ bấm cho em trai có đôi khi họ sẽ bấm cho em gái chúc chúng ta có một uh, nửa yêu thương một ngày gần nhất các bạn nhé đây xin gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược relax dạ, cảm ơn chị chúc hai bạn sớm tìm được một nửa của mình tiếc quá cố gắng mạnh mẽ lên nha em trai dạ. anh thấy em là một người à, bạn lĩnh đấy nhưng mà cố gắng mạnh mẽ trong tình yêu hơn nữa dạ. chúc thành công nhé. dạ, cảm ơn.